Tấm đi đâu mà đem nhiều đồ vậy con? Đi du lịch à? Bà ba ơi, con bị đuổi đi rồi. <laughs> Cái gì? Bà mẹ cám đuổi con hả? Để đó, để đó bà ba. Mụ này quá lắm rồi. Đừng, đừng bà ba ơi, con... Để bà vào làm cho ra lẽ. mụ ta dám đuổi con ra khỏi nhà à? mụ ta là ai chứ Nhà này cũng là nhà của ba con để lại mà mụ ta có quyền gì mà đuổi con cơ chứ Nhưng mà bà ba ơi Lần này lại do con sai Sao con nói sao Tấm Con làm gì sai Dạ Con Con nói xấu gì Và cám với người ngoài Nói xấu á Chuyện như thế nào Con kể bà nghe đi A few moments later Chuyện là vậy đó bà ba Nhưng mà con chỉ nói sự thật thôi Chứ con đâu có nói gì sai đâu Chắc là do bà mẹ cám vừa không tìm được rễ Nên bà ta lên cơn đó Tội nghiệp con quá Rồi bây giờ con tính đi đâu con cũng không biết nữa bà ba ơi Hay là vậy Con qua nhà bà ở đỡ đi Nhà bà tuy không rộng Nhưng mà cũng không đến nỗi nào đâu tắm Dạ thôi Con không dám làm phiền bà ba đâu Không sao đâu Cứ qua ở với bà đi Không được đâu bà ba Con mà ở đây Lỡ gì thấy lại mắng chửi rồi liên lụy tới bà ba nữa Chứ bây giờ con đi đâu Dạ Con có người bà con ở làm bên Chắc con sẽ qua bên đó Thôi con đi nha bà ba Vậy thôi con đi đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha Tấm. Dạ, con cảm ơn bà ba. Mình nói vậy cho bà ba đỡ lo thôi. Chứ làm sao mình có thể xa nhà ông bà Năm được. Ông bà cũng già rồi, mình qua đó lại làm gánh nặng cho ông bà. Không thể được. À, bây giờ đi đâu đây ta? Út gì, ba mẹ mình còn sống. Nghe nói phố ông làng bên đang cần người làm đó. Ngày đâu Ông trả công cũng được làm đọc Chị nhắn qua xin làm đi Vậy để tao đem mấy thứ này về nhà rồi chạy qua xin ngay Nhà phú ông ở làng bên À mình biết rồi Đúng là không có chị Tắm nhà mình yên bình hẳn ra À không Đúng hơn là không có chị Tắm Mẹ không biết chửi ai nên nhà mình mới yên bình Mẹ ha Lúc trước mẹ cũng thích chửi nó lắm Mà chửi hoài nên giờ mẹ cũng chán rồi Giờ mẹ có muốn chửi cũng đâu có được Tao chuyển sang chửi mày giờ đó con Mẹ này Thôi mẹ xuống nấu cơm đi mẹ Con đói bụng quá à. Sao lại là mẹ Chẳng phải lúc đuổi chị tắm đi mẹ nói chuyện nhà Chuyện cơm nước để mẹ lo sao Mẹ có nói vậy hả Chứ gì nữa Mẹ nói nên giờ mẹ phải làm Đúng là giận quá mất khôn mà Thôi mẹ xuống nấu nhanh đi Con đói bụng quá rồi nè Từ từ mày Con với chả cái Chứ được cái hành mẹ nó là giỏi Chứ chẳng được cái tích sự gì Dạ con cảm ơn à Con sẽ cố gắng nếu con làm tốt thì cuối tháng vợ chồng ta thưởng thêm cho Dạ, con biết rồi Vậy hôm nay con bắt đầu làm luôn được chứ Ừ, đi xuống dưới làm đi Dạ, so với những công việc mà dì bắt mình làm Thì mấy việc này đơn giản hơn nhiều Để vậy mình còn có chỗ ăn, chỗ ngủ Lại được trả thêm tiền công nữa Biết vậy từ đầu mình đi sớm Chứ chẳng cần đợi gì đuổi Này Tắm, lo mình làm việc đi nha Dạ dạ, mình nghe gì chữ quen rồi Bây giờ mình chẳng sợ ai chửi nữa hết <laughs> Con bé này coi bộ cũng được việc chứ Vừa siêng lại vừa hiền lành nữa Để coi, được thì mình giữ lại làm luôn Chứ dạo này tìm người tốt cũng khó Cám, dọn xuống đi Mẹ, dọn xuống đi Cám, mẹ Mẹ nói con dọn xuống có nghe không Cám Con nói mẹ dọn xuống có nghe không mẹ Cám Giỡn chút xíu không mà Mà mà ai biểu mẹ đuổi chị tắm đi chi Giờ mẹ dọn đi Mẹ nấu rồi giờ con phải dọn chứ Mọi bữa chị tắm nấu là chỉ tự dọn luôn đó mẹ Thì giờ không có nó Mẹ con mình phải chia nhau ra mà làm chứ Mệt ghê Mệt cái gì mà mệt Dọn xuống rồi rửa đi nha Mẹ đi qua nhà bác Sơn chơi à Mẹ Nghĩ sao mà mẹ đi chơi bắt mình ở nhà rửa chén Hay là đập luôn khỏi rửa ta Thôi mẹ la chết Mà không lẽ giờ ngồi rửa Đâu được Thôi để đóng này ở đây đi đi chơi đã rồi tính sau Hai chị em mình giống như là có thần giao cách cảm với nhau vậy đó chứ Đúng là chị em cùng cha khác ông nội mà Bởi ngay lần đầu gặp em là chế đã thấy chúng ta thuộc về nhau rồi Gì gớm vậy chế Đụng tới sợi dây sớn của chế rồi hả Chế giỡn chút thôi Mà nãy mày tính qua nhà chế có chuyện gì à Rảnh quá nên tính ghé rủ chế là cái sòng đó mà Thôi thôi thôi Tháng này tao xui lắm Bữa giờ thua không trượt phát nào Chú chỉ nghĩ em không thua chắc Nhưng mà ở không quại cũng chán Dạo này trong làng cũng chẳng có chuyện gì hay ho cho mình tám Đây đây, giờ có rồi nè Chị mới nhận được tin vô cùng hot Hot ơi là hot luôn Ủa mẹ, mẹ nói qua nhà bác sân chơi mà Rửa chén chưa mà chạy lên đây Con định đập Gì? Lộn lộn Con định con định đi chơi tí rồi về rửa đó mà Thôi, để đó lát mẹ xuống mà rửa cho Tao sợ mày đập thầy quá đi à Ủa chứ con tắm đâu Mà hai mẹ con phải rửa chén Em đuổi cổ ở đây rồi chứ Mày nói giỡn hay nói đùa mà mặt mày tĩnh dữ vậy Nó thiệt mà Nhà của em Em muốn đuổi ai thì em đuổi chứ Thôi thôi Chứ nói có vụ gì hot thì kể cho em nghe liền luôn đi Ừ Vậy nè Hôm qua chế mới nghe bà Quệ Vợ ông Kiệt Chuyên làm mai làm mối ở cái vùng này này Mày biết không Biết biết Mà sao Bà có mối ngon lắm, ông này ở bên tàu về kiếm vợ, nghe đầu dầu kinh khủng khiếp luôn. chế định hốt ổng hả? Con này mới giấu người à? Chế định nói, mày gã con tắm cho thằng chã, rồi ấm đóng tiền, về hưởng thụ. Ai ngờ, mày đuổi nó đi rồi, hay giờ mày gã con cám đi, chế thấy cũng được đấy. Em đâu có điên đâu chế, gã con cám với thằng chả, rồi thằng chả dẫn qua bên tàu ở, tự nhiên em mất đứa con à Nhưng mà qua đấy có tiền Nó gửi về cho mày đánh bài Đảm bảo tới lúc đấy đánh khỏi sợ thua luôn Thôi thôi, thôi chế ơi Không được đâu Em thà không có tiền đánh bài Chứ không bán con em đâu Ừ mà cũng đúng Nhưng mà tự nhiên em đuổi con tắm đi Chế thấy con tắm nó là hợp nhất đấy Nghe đâu cái ông này Thích mấy đứa con gái kiểu hiền lành Đảm đan Như con tắm vậy đấy phải chi con tắm nó ở đây thì ờ, Tết quá rồi Cũng tiếc thiệt Nhưng mà thôi kệ đi chứ Coi như mình chưa nghe gì đi Ừ à mà này Giờ mày đi ra chợ với chế đi Chế tính mua cái đầm body Về mai đi đám rỗ Vậy đi thôi chứ Cám Ở nhà rửa chén đi nghe con Ủa Sao mày nói để mày rửa mà Mày đổi ý rồi Con rửa đi Giờ mày đi đây Mẹ Chán mẹ quá à Đi đám dỗ cần gì sắm đầm body chứ Trời ơi, mày chưa biết thôi, hơi đại nào rồi. Bây giờ người ta đổi mốt, chế còn định mặt bộ sườn xám cho san, mà đơ mày không kịp đấy chứ. Vậy đó hả? Em có biết gì đâu. Mày phải thường xuyên cập nhật tin tức, xu hướng thời trang đi chứ. Sắm cái điện thoại ra làm gì? <laughs> em biết rồi, vì chứ khoản này thì phải học hỏi chế dài dài. À mà này, nãy tao mới kể tin hot cho mày còn mấy tiên hơi hết hót Tao chưa kịp kể Ủa còn nữa hả chế Tin gì kể cho em nghe với Biết vợ chồng bà Hạnh ông Phúc chứ Ly dị rồi Ủa vậy hả Hồi nào Mới sáng nay dẫn nhau ra tòa rồi Tài sản chia đôi Con cái chia năm Gì chia năm dữ vậy chế Ý tao ấy là chia năm sẽ bảy À cho chừa bây đặt Hạnh với trả Phúc là màu còn vụ này nữa này, hôm qua thằng con ông chín xóm trên nhậu xỉn đánh thằng con ông 10 xóm dưới nhập viện luôn. Giờ phải bỏ tiền ra đi nuôi kìa. Có chuyện đó nữa sao? Còn nữa còn nữa.